em đã chữa thành công mụn đầu đen mụn ẩn 100%, xé khít lỗ chân lông. Vì là đàn ông không biết văn vẻ nên em vào thẳng vấn đề luôn nhé. Mặt em là da tổng hợp các loại mụn như bọc, đầu đen, ẩn. Sau khi uống thuốc mát gan và đi nặn ở quán gần nhà thì hết được mụn bọc, nhưng mụn đầu đen và mụn ẩn thì bà nặn mụn này chịu thua vì không có kinh nghiệm nặn loại này. Bà ấy nặn bằng chọc nhẹ kim tiêm vào mụn rồi bóp lên, chỉ hiệu quả với mụn bọc, mụn đầu đen và mụn ẩn phải là người có kinh nghiệm nhìn ra được mới nặn được và phải biết cách nặn. Mặt bình thường nhìn xa thì tưởng nhãn nhưng nhìn gần thì ôi thôi dần dần, đi ra ngoài một tí là bị đỏ lên. Em cũng lên mạng, lùng sục với từ khóa cách trị mụn đầu đen và mụn ẩn và đọc được một bài của một bạn trên này. Bạn ấy có chỉ một chỗ trên Hà Nội nạn mụn ẩn và mụn đầu đen rất tốt mà bạn ấy đã sử dụng qua. Em cũng mò đến nơi để làm thử với hy vọng mơ hồ, bởi em cũng chưa thử mấy spa trên Hà Nội rồi họ làm qua quýt và hiệu quả rất kém. Nhưng vì cái mặt ngon lành nên cũng liều thử phát xem sao. Quả thật bà này nạn rất chi tiết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 Khổ cái là mụn đầu đen để bình thường không sao, nhưng ví dụ đi đâu nó, nắng nóng bụi bẩn là nó biến thành mụn viêm sưng. Thế lên mặt em lúc nào cũng có nốt thâm. Mặc dù lúc về đắp mặt nạ bôi thuốc các kiểu từ đậu đỏ, White Doctor, ngũ hoa, thuốc của Pháp Chỉ đỡ được một tí, lỗ chân lông vẫn to đùng Đến bà nạn mụn bà cũng bảo bị mụn này thì xác định sống chung với nó Thỉnh thoảng nhiều thì đi nạn thôi em Em cũng bắt đầu nghĩ như thế bởi vì rõ ràng nạn hết cả da chân mụn rồi về bôi thuốc Mà một thời gian quay lại nạn vẫn nhiều Bước ngoặt cho cái mét em là vào cách đây mấy tháng, có cô hội đồng tu với mẹ em vào nhà em chơi mấy hôm. Thấy mặt em vậy, cô bảo sao không lấy thuốc này của cô mà dùng hết mụn sẽ khít lộ chân lông, tái tạo ra. Đại loại là cô giới thiệu như vậy, em hỏi thuốc này nguồn gốc như nào. Vậy thì cô bảo do toàn những giáo sư tiến sĩ, những người ăn chay trường như cô và mẹ em làm ra. Đông y 100% không có một tí gì hóa học, thế nên em cũng yên tâm. Chắc chắn nói thật nhé, bởi vì em biết cô và mẹ em là hội đông tu, ăn chay trường, không bao giờ nói dối lời gạt ai. Em lấy bôi kết hợp với uống thuốc giải độc gan cũng do các vị giáo sư này tạo ra nhé. Em bôi vào uống đều đặn, kết hợp 2 tuần, đi lên Hà Nội, lặn chỗ bà kia một lần. Lần đầu vẫn nhiều vì mới bôi, nhưng đến lần thứ hai giảm rõ rệt còn hơn một mu bàn tay. Lần thứ ba thì còn vài cái, em sướng không tả nổi. Bà nạn mụn còn phải công nhận các lỗ chân lông của em sẽ khít vào rất nhiều. Đến bây giờ thì mặt em láng mịn hoàn toàn da trắng rất đẹp. Em là con trai nhưng đi ra đường bây giờ bọn con gái cũng phải lắc mắt vì độ mịn và trắng luôn nhé. Giờ thì cuộc sống thấy nhẹ nhõm đi nhiều, đi đâu cũng không phải lo để ý cái mắt nữa. nói thế không phải là xóa buông thả đâu, em vẫn cố gắng giữ gìn, nhưng thỉnh thoảng quá đà thì vẫn không bị lên như ngày xưa nữa. Thế nên em mới rút ra được, muốn chữa mụn đầu đen phải làm cho cái lỗ chân lông nó bé lại, chứ có nặn mãi nặn mãi mà cái lỗ chân lông vẫn to thì nó lại quay đầu lại thôi. Về kinh nghiệm mụn ẩn mụn đầu đen em cũng có chút ít, mẹ nào cần hỏi đáp gì nằm trong tầm hiểu biết của em, em xin trả lời tận tình, mọi người cùng làm việc tốt. Bạn vừa xem xong video, em đã chữa thành công mụn đầu đen, mụn ẩn 100%, xé khít lỗ chân lông. 99% chị em mắc phải năm thói quen này khiến mụn mọc như nở hoa trên mặt. Mụn sẽ ngày càng nhiều nếu chị em không bỏ ngay và luôn năm thói quen này đấy. 1. Thói quen nghe điện thoại di động Điện thoại di động bây giờ cũng giống như thỏi son, là vật dụng bất ly thân của chị em phụ nữ. Hơn nữa, nhiều chị em còn có thói quen nấu cháo điện thoại. Chiếc điện thoại lúc nào cũng đang ở trong tình trạng thái úp vào tai, tất nhiên sẽ chạm vào da mặt, đặc biệt là hai bên má. Trên chiếc điện thoại có chứa các ổ vi khuẩn, chúng xâm nhập vào da mặt của chúng ta gây nên mụn đấy. Có hai giải pháp để tránh mụn mọc trên mặt. Thứ nhất, hạn chế tối đa việc nấu cháo điện thoại hoặc chị em vệ sinh chúng sạch sẽ bằng cách nhúng miếng bông vào cồn rồi lau điện thoại hạn chế lượng vi khuẩn. 2. Thói quen sờ tay lên mặt như là một phản xạ tự nhiên, rất nhiều bạn sờ lên mặt vô tội vạ mà không biết rằng thói quen xấu này khiến vi khuẩn xâm nhập vào da, đồng thời bụi bẩn từ tay cũng được dịp xâm lấn làn da mặt, gây bít tắc lỗ chân lông, làm mụn lây lan rất nhanh. 3. Thói quen xịt nước hoa Một chút hương nước hoa sẽ giúp bạn quyến rũ và cuốn hút hơn, khiến ai cũng muốn đến gần. Thế nhưng nước hoa, hương thơm của mỹ phẩm, chất tẩy rửa có thể gây ra mụn trứng cá. Vì vậy nếu có sử dụng nước hoa, bạn tuyệt đối tránh việc để nước hoa dây lên mặt.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 4. Thói quen sử dụng mỹ phẩm Trang điểm giờ đây đã trở thành việc không thể không làm của phái đẹp chúng ta. Tuy nhiên, nếu lạm dụng việc trang điểm sẽ khiến da dị ứng, sưng tấy và dễ tổn thương. phần cũng chặn bít các lỗ chân lông, làm lan da khó thở. Đừng quá lạm dụng việc trang điểm nhé các cô gái. 5. Thói quen giặt đồ Nghe có vẻ vô lý nhưng các đồ dùng cạnh bạn như quần áo hay chăn ga gối đệm chính là nguyên nhân gây nên mụn xấu xí đó. Vi khuẩn trú ngụ trên quần áo, khăn mặt hay chăn đệm sẽ xâm nhập trực tiếp vào làn da của bạn gây mụn, ngay cả khăn tắm cũng thuộc đối tượng tình nghi đấy. Hãy lưu ý những điều trên để bảo vệ làn da luôn mịn màng, dạng dỡ nhé. Chúc các bạn thành công! Bạn vừa xem xong video, 99% chị em mắc phải năm thói quen này khiến mụn bọc như đổ hoa trên mặt. Cách trị mụn bọc siêu hiệu quả từ nghệ Mụn luôn là nỗi ám ảnh của bất cứ ai, đặc biệt là những nút mụn, bọc, ửng đỏ, sưng tấy. Để không bị tra tấn bởi những cơn đau do mụn bọc gây ra và lấy lại làn da sáng mịn, bạn có thể lựa chọn một trong năm cách trị mụn bằng nghệ dưới đây. Đèn pin, cơm cháy là những tên gọi dễ thương mà mọi người thường nói về mụn bọc. Nghe có vẻ dễ thương, nhưng mụn bọc lại là thủ phạm hàng đầu khiến nhan sắc và tâm lý của chúng ta bị tổn dốc không phanh. Bởi thông thường, mụn bọc là những nốt mụn lớn, cứng và gây đau đớn. Nếu không được chăm sóc và điều trị cẩn thận, những nốt mụn này rất dễ để lại sẹo rỗ, vết thâm vĩnh viễn trên khuôn mặt. Nhiều bạn trẻ lầm tưởng mụn bọc xuất hiện do ở bẩn, tuy nhiên điều này không hẳn đúng. Theo các bác sĩ già liễu, mụn bọc xuất hiện do tuyến bã nhờn dưới da bị rối loạn chức năng bài tiết. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tuyến bã nhờn bị rối loạn như môi trường, thời tiết, thực phẩm, thiếu kẽm. Không chỉ là loại gia vị quen thuộc của nhà bếp, nghệ từ lâu đã được dùng như một loại nguyên liệu để chị em phụ nữ chăm sóc sắc đẹp. Ngoài khả năng làm trắng da, làm mở vết thâm, nghệ cũng có khả năng trị mụn rất hiệu quả khi kết hợp với các loại nguyên liệu khác. Dưới đây là một số cách trị mụn bọc bằng nghệ rất hiệu quả, chị em hãy thử xem. 1. Nghệ tươi Đối với những cô nàng mèo lười, dùng nghệ tươi là cách nhanh nhất và đơn giản nhất để trị mụn bọc. Rửa sạch tay và da mặt, áp dụng cách nặn mụn an toàn, rồi sau đó thái lát hoặc giã nghệ ra, rồi đắp lên vết mụn. Tự nhiên, thường rất an toàn, nhưng hiệu quả mang lại không cao và cần sử dụng kiên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 Bạn nên thoa loại bột nghệ tươi hoặc khô để dễ hòa lẫn với sữa chua để làm tăng thêm tác dụng của loại mặt nạ cho da mụn này. Trộn bột nghệ với sữa chua rồi đắp lên da 15 đến 20 phút, rửa sạch mặt sau đó, làn da bạn không chỉ láng mịn, sáng hơn mà những nốt mụn cũng sẽ nhanh xẻ lại. 3. Nghệ và mật ong Lợi ích đầu tiên của mật ong phải kể đến là khả năng kháng khuẩn. Nó chống lại nhiễm trùng và là một biện pháp khắc phục hiệu quả cho việc điều trị mụn trứng cá, mụn nhọt. Sự kết hợp giữa hai thành phần vừa có tác dụng trị mụn, vừa có tác dụng dưỡng da mềm mịn sẽ mang lại làn da sạch mụn, trắng sáng ngay khi áp dụng chúng đều đặn hai lần một tuần. 4. Nghệ và trà xanh Bạn có thể dùng nước trà xanh, bột hoặc tinh dầu trà xanh. Trà xanh vừa làm sạch, chống viêm vừa làm mát da. Vì vậy, nó sẽ giúp bạn đỡ đau khi bị mụn bọc. Nếu không dùng nước trà xanh hoặc tinh dầu trà xanh, bạn có thể dùng bột trà xanh trộn cùng bột nghệ. Trong trường hợp này, bạn phải trộn thêm sữa chua hoặc mật ong để tạo thành hỗn hợp sệt. 5. Nghệ và chanh Chanh không chỉ có tác dụng thu hẹp lỗ chân lông, làm sạch, chống viêm, tẩy tế bào chết, giúp làm trắng da mà còn có tác dụng diệt khuẩn, đặc biệt là các loại vi khuẩn gây mụn bọc, mụn trứng cá hiệu quả. Bạn hãy vắt chanh vào bột nghệ rồi thoa lên nốt mụn. Sáng hôm sau, bạn sẽ thấy các nốt mụn xè lại và xẹp xuống.